Xin chào bạn, ở trong video này Hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và thêm mã để nhận thêm 3 tháng sử dụng tài khoản Ladipay giúp các bạn thiết kế những cái trang bán hàng cực dễ và chuyên nghiệp chuyển đổi cao. Thế thì lợi ích của cái việc bạn kiểm tra mã giới thiệu này ấy, là khi mà bạn đăng ký bất kỳ một cái gói nào trả phí ở trên cái nền tảng Ladipay này như là gói Pro hoặc là gói Premium ấy, thì thông thường khi bạn bấm vào chữ nâng cấp này thì bạn sẽ phải chi trả là 2 triệu 748 nghìn cho 12 tháng sử dụng. Và nếu như bây giờ bạn điền cái mã Hoan giới thiệu cho các bạn ý, thì Hoan sẽ tặng thêm cho các bạn thêm 3 tháng sử dụng nữa là các bạn có 15 tháng sử dụng. Nếu như các bạn sử dụng cái gói 24 tháng này này thì cộng thêm 6 tháng và Hoan cũng tặng thêm cho các bạn 6 tháng nữa là thành 36 tháng. Hay là như cái gói premium này thì uh, nếu như các bạn làm doanh nghiệp mà có nhiều trang lên Pay, ý, có nhiều nhân viên thì chúng ta mới nâng cấp gói này thôi còn không thì các bạn chỉ nâng cấp gói pro là đủ rồi nhé. Trường hợp đầu tiên là các bạn đã có tài khoản Lalipay rồi, các bạn đã từng đăng ký trước đây thì Hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra mã đăng ký xem đã hợp lệ hay chưa nhé. Thì ờ, các bạn sẽ đăng ký vào cái trang là lalipay.com bình thường này, sau đó các bạn đăng nhập bình thường. Và trong phần đăng nhập này các bạn kích vào cái phần tài khoản của các bạn đây, có cái logo đây và các bạn kiểm tra tài khoản của tôi. Sau đó kéo xuống phía dưới và các bạn nhấn vào chỗ là đổi mã giới thiệu. Thì ở trong này nếu như bạn kiểm tra nếu như chưa phải là Phùng Duy Hoan thì các bạn đổi lại thành Phùng Duy Hoan viết liền không dấu nhé. Phùng Duy Hoan viết liền không dấu giống như này rồi các bạn ấn áp dụng. Rồi còn bây giờ trường hợp thứ hai là nếu như các bạn chưa có tài khoản Ladipay thì các bạn sẽ vào cái chữ là ladi.phungduyohan.com phungduyohan.com và hai cái link này mình sẽ đều để ở bên dưới mô tả của video nhé. Rồi các bạn bấm Enter. Sau đó các bạn đăng ký một tài khoản bất kỳ. Và sau khi đăng ký xong, để chắc chắn bạn à, trước khi bạn nạp tiền và bạn trả phí thì bạn cứ đăng nhập bình thường và bạn lại kiểm tra vào cái phần mã giới thiệu này vào tài khoản của tôi rồi các bạn kiểm tra xem cái mã giới thiệu này xem là đã đúng là Phùng Duy Hoan chưa nhé đấy bạn kiểm tra mã xem là đúng là Phùng Duy Hoan chưa rồi bạn bấm áp dụng nếu đúng rồi thì bạn bấm hủy rồi nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là các bạn thao tác không thành công thì các bạn hãy có thể liên hệ Zalo hoặc là hotline số 0965 459 759 ở đây. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công.